Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi phân tích nhận định thị trường vàng, chứng khoán, tiền tệ, forex à, của kênh đầu tư TGC Hùng Phạm tuần từ ngày 20 cho đến ngày 24 tháng 9 năm 2021. Như quý biết ạ, tuần qua cậu vàng của chúng ta biến động là xuống chính là giảm giá đúng như kỳ vọng của chúng ta. Trong tuần cậu vàng có hai phiên tăng giá, hai phiên giảm giá rất mạnh và một phiên cuối tuần đóng cửa là là một cái doji đi ngang. À, tuần qua chúng ta giao dịch rất là thành công việc chúng ta canh bán ở vùng 03 07 rất là phù hợp giá vàng lên cao nhất 08 sau đó quay đầu và chúng ta canh mua ở vùng 50 55 cũng là phù hợp tuy giá vàng không lên được điểm chút lời kỳ vọng nhưng nó là vùng tạo đáy của trong tuần của giá vàng với những diễn biến tuần qua thì rất nhiều khả năng tuần tới xu hướng tiếp diễn sẽ vẫn là xu hướng giảm giá à, tuy nhiên trước khi đi vào phân tích chi tiết cái xu hướng tuần tới của cậu vàng thì chúng ta sẽ điểm qua cái thông tin tuần trước và thông tin tuần tới à, từ đó chúng ta sẽ có cái nhìn về cơ bản nó chi tiết hơn và dựa vào phân tích kỹ thuật để chúng ta có những cái phán đoán à, đưa ra những quyết định đầu tư nó chính xác hơn tuần trước thì tâm điểm của chúng ta chính là vào ngày thứ ba chỉ số CPI được công bố khi chỉ số CPI được công bố thì cậu vàng của chúng ta có lên giá tuy nhiên à, tăng không được mạnh và tăng theo kỹ thuật thôi à, người giới đầu tư có vẻ hơi lạc quan bởi vì ờ, khi CPI tăng 0.3 tức là thấp hơn kỳ vọng 0.4 và giới đầu tư đã nhanh chóng là nhìn nhận là CPI đặt đỉnh theo cá nhân tôi thì đánh giá một tháng việc CPI vẫn tăng mà vẫn tăng 0,3 mà bạn và thứ hai là CPI tạm tạm thoái lui thôi chưa chúng ta chưa nói gì được đến việc là CPI đã đạt đỉnh hay chưa nhé. Lạm phát của Mỹ theo năm vẫn rất là cao, 5,3%, không hề thấp. Là lạm phát lõi thì vẫn 4%, rất là cao đấy, chưa hề thấp đâu. Do vậy, cái thông tin lạm phát ờ, phiên hôm đó ra thì cái cậu vàng của chúng ta có tăng giá. Đó phục hồi tăng giá này, tăng từ vùng 93 lên được vùng 1808 nhưng sau đó nhanh chóng quay đầu, đóng cửa 1805 và phiên hôm sau là bị bán luôn. Đến ngày thứ năm ngày thứ tư thì chúng ta không có nhiều thông tin uh, kỳ vọng được công bố nhưng mà ngày thứ năm thì như chúng ta biết là tâm điểm là doanh số bán lẻ của Mỹ thì doanh số bán lẻ của Mỹ tăng rất là mạnh kỳ này dự kiến là doanh số bán lẻ của Mỹ sẽ là âm 0,7% so với âm 1,8% kỳ trước tuy nhiên thực tế lại là tăng 0,7 và doanh số bán lẻ lõi kỳ vọng là âm 0,1 thực tế tăng 1,8 điều này cho thấy là nền kinh tế tuy phát triển chậm lại nhưng người đầu tư à, người dân vẫn đang chi tiêu mạnh đó do vậy việc người dân chi tiêu mạnh rõ ràng nó sẽ ảnh hưởng đến lạm phát chưa có dấu hiệu là việc thắt chặt chi tiêu của người dân đâu đó. đấy là lý do phiên hôm đó uh, ờ, USD tăng rất là mạnh còn cậu vàng giảm rất mạnh đây phiên ngày thứ năm của chúng ta đây cậu vàng của chúng ta giảm từ vùng 1794 giảm xuống thấp nhất đến tận 1445 50 giá 40 giá à, gần 50 giá bạn ạ 94 đến 45 rất là mạnh trong ngày hôm đó. đó. Và ngày thứ sáu thì cậu vàng là một phiên ờ, đi ngang. Niềm tin tiêu dùng ngày thứ sáu thì xuống hơi thấp nhưng nó cũng không thấp hơn kỳ vọng bao nhiêu. Kỳ vọng là 71, thực tế thì nó cũng xuống là 719, thực tế xuống 71 thôi. Đó là về thông tin tuần ờ, qua. Có thể nói hai thông tin tuần trước là hai thông tin trái chiều. CPI thì tốt hơn kỳ vọng nhưng mà doanh số bán lẻ thì lại xấu hơn kỳ vọng, tăng mạnh hơn dự kiến và thực tế thị trường lại đang đón nhận theo chiều hướng là tin tin tốt thì phản ứng yếu nhưng mà tin xấu phản ứng rất mạnh có lẽ là thị trường đang chờ đợi cuộc họp tuần sau tâm điểm tuần sau của chúng ta ngày thứ hai thì chúng ta không có nhiều thông tin quan trọng ngày thứ ba thì chúng ta cũng có thông tin về thị trường nhà thôi giấy phép xây dựng và lượng nhà khởi công hai thông tin này thì nó cũng không quá mạnh có gây ra ảnh hưởng biến động nhưng không quá mạnh. Ngày thứ tư thì chúng ta cũng có là doanh số bán nhà cũ vào lúc 9 giờ thôi, nhưng tâm điểm sẽ nằm ở đêm ngày thứ tư dạng sáng ngày thứ năm chính là cuộc họp ờ, FOMC. Tại cuộc họp này thì ờ, có lẽ là giới đầu tư sẽ chờ đợi hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất liên quan đến việc ờ, thu QE thì Fed có chính thức công bố thu QE hay không? Và thứ hai là tốc độ uh, thu QE là mỗi tháng sẽ giảm mua bao nhiêu cái vấn đề thứ hai mọi người sẽ quan tâm đến cái uh, biểu đồ lãi suất ma trận của Fed nhớ như chúng ta biết kỳ trước thì uh, có đến 7 vị chủ tịch Fed muốn tăng lãi suất năm 2022 uh, nếu có thêm ba như người mà đổi quan điểm thì rõ ràng đợt tăng lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra 2022 còn như biểu đồ cái cuộc họp trước cuộc họp tháng 7 thì chúng ta biết rồi đúng không ạ là có ba chủ tịch Fed à, là là Fed đã các chủ tịch Fed đã thống nhất là sẽ tăng hai lần trong năm 2023 thì liệu lần này có có thay đổi gì so với cuộc họp trước không? Nếu không thay đổi thì thị trường sẽ không phản ứng quá mạnh, nhưng nếu thay đổi thì có lẽ nó sẽ phản ứng rất mạnh đấy. Cá nhân tôi đánh giá chúng ta nên giao dịch từ thứ hai cho đến thứ tư. Đêm ngày thứ tư chúng ta tránh ra, chúng ta chờ biên bản của họp Fed ra, chờ thị trường biến động ngày thứ năm thì chúng ta lại bắt nhịp vào sóng sau nhá đến ngày thứ năm tâm điểm của lần này là cuộc họp của Fed thôi ngày thứ năm thì chúng ta cũng có những cái thông tin về châu Âu Đó, cũng có ờ, công bố chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương Anh tối ngày thứ năm như thường lệ chúng ta có số người nộp đơn trợ cấp thân nghiệp chúng ta có chỉ số PMI sản xuất Nói chung là những tin này sẽ bị lu mờ bởi cuộc họp Fed. Và ngày thứ sáu thì tâm điểm của chúng ta cũng sẽ là phát biểu của Chủ tịch Fed vào lúc 9 giờ. Bên cạnh đó thì vào sáng 6 ờ, giờ hôm sau thì có phát biểu của Chủ tịch Fed ờ, William, Chủ tịch Fed New York. Có thể nói tâm điểm tuần này chính là đêm thứ năm và tối ngày thứ sáu. À, đêm thứ năm là biên bản của FOMC và tối ngày thứ sáu là phát biểu của chủ tịch Fed có lẽ là phát biểu xoay quanh uh, trả lời những chất vấn uh, xoay quanh cái uh, chính sách cuộc họp của ngày thứ năm thôi cá nhân tôi đánh giá tuần tới sẽ có thể là một tuần có những bước ngoặt đặc biệt nếu trong biên bản của họp họp Fed có những thay đổi về chính sách so với cuộc họp trước do vậy chúng ta hết sức cân nhắc trong tuần tới đó là về dưới góc độ thông tin nhé còn dưới góc độ uh, phân tích cơ bản thì chúng ta cứ phân tích kỹ thuật thôi à, trước khi đi vào phân tích uh, vàng các hẹp tiền tệ uh, Dow Jones thì chúng ta sẽ phân tích uh, chỉ số DG trước DG thì tuần qua tiếp tục là tuần tăng giá đấy phù hợp với dự kiến của chúng ta chúng ta dự kiến DG tăng giá thì tuần qua DG của chúng ta có hai phiên đầu tuần đi ngang một phiên giảm giá phiên ngày thứ tư à, và phiên ngày thứ năm thứ sáu tăng rất là mạnh DG hiện nay đang 93.2 sẽ lại tiếp tục thử thách cái đường viền cổ ở cái vùng 933 935 khi vượt qua cái khu vực này thì nó sẽ bước vào cái giai đoạn tăng giá rất là mạnh tôi không biết là tuần tới liệu thông tin hỗ trợ có đủ mạnh để đẩy DXY bứt phá khỏi khu vực này hay không nhưng xu hướng chính của DXY thì rõ ràng đang là tăng giá rồi đúng không ạ chúng ta có thể nhìn thấy DXY đang xu hướng chính đang tăng giá đây. MACD daily cũng cắt trở lại rồi và MACD lần này là cắt trên không nhá cắt trên sông nó thể hiện là một xu hướng khá là mạnh đấy không đơn giản đâu chắc tuần thì MACD cũng đang trên đường tín hiệu và vẫn ờ, đang trên không rồi vẫn tiếp tục xuống tăng giá thôi xuống tăng giá đang được mở rộng Đấy, việc DI vượt qua 93 năm sẽ rất là quan trọng trước mắt nó sẽ hướng đến vùng giá 95 còn xa hơn thì chúng ta tính sau do vậy với xuống của DI tăng giá như này rõ ràng nó sẽ gây áp lực lên cậu vàng và các tiền tệ khác trong tuần tới tức là xu hướng chính của gạo vàng sẽ bị là giảm giá các cặp tiền tệ khác cũng như vậy thôi đó là về DG đối với cầu vàng của chúng ta nhé hiện nay nhé cầu vàng của chúng ta đã break out một số cái trendline quan trọng à, MACD thì chúng ta biết là MA50 vẫn cắt MA200 và nằm phía dưới rồi do vậy xu hướng chính trung hạn của cầu vàng đang là giảm giá đối với chỉ báo kỹ thuật thì cậu vàng có một số tín hiệu nó khá là xấu không được khả quan như chúng ta biết đấy à, đường mà CD đã cắt được tín hiệu và xuống dưới không đang có xuống mở rộng điều này cho thấy xuống giảm giá đang chiếm ưu thế à, chỉ số chỉ số RSI thì RSI đang nằm ở mốc 37 dưới 40 nó đang thể hiện xuống ờ, xuống giá xuống giá mạnh đấy do vậy xuống xuống giá đang là xuống áp đảo của vàng trong tuần tới nhé à, ờ, trên ờ, chart weekly thì chúng ta cũng biết là MACD lại cắt ngược trở lại đường tín hiệu cũng là cắt dưới không đó xu hướng uh, radar cũng là nằm ở vùng 43 dưới 50 rồi nói chung là cả chắt ngày và chắt tuần đều ủng hộ xuống xuống giá trừ khi có một biến động cực mạnh trong cuộc họp FOMC có thể bẻ gãy xu hướng kỹ thuật còn nếu không xu hướng kỹ thuật của cậu vàng tuần tới sẽ giảm giá do vậy chúng ta sẽ tiếp tục canh trên bán xuống thôi vấn đề bây giờ canh tại đâu và bán tại đâu thì đây à, đối với chart H4 thì chúng ta cũng nhìn thấy đấy MACD à, MA50 đã cắt MA200 rồi đó, xuống nó đang là lao dốc và với góc dốc cắt rất là mạnh thế này thì khả năng xuống lao dốc nó sẽ khá là cao các chỉ báo kỹ thuật cũng tiếp tục cho xuống xuống giá do vậy chúng ta canh hồi lên là chúng ta bán thôi cá nhân tôi thì tôi kỳ vọng cậu vàng có thể hồi được mạnh nhưng mà thực tế thì không biết có hồi nổi không đó trước mắt thì chúng ta có hai vùng thôi một là phá đáy tuần trước một bảy bốn năm chúng ta bán theo đó. thì chúng ta dừng lỗ tầm bảy mười đô còn chốt lời chúng ta sẽ hướng đến vùng 1700 còn trường hợp tốt nhất là nếu cậu vàng phục hồi trở lên và phục hồi trở lại được vùng quanh 1785 cộng trừ 3 đô thì đây là khu vực canh bán lý tưởng nhất đấy nếu hồi được đến đây thì đây là khu vực canh bán lý tưởng nhất đấy. chúng ta dừng lỗ trên M200 thôi tầm 1793 đấy. thì bán 1785 cộng trừ 3 đô đây là một khu bán rất lý tưởng nhất cho chúng ta thì chúng ta vẫn hướng đến vùng 700 ờ, tuần tới đấy quên lưu ý nhé tuần tới xuống chúng chính của chúng ta canh bán thôi không có gì bất ngờ cả chúng ta cứ trên bán xuống cho tôi đối với các cặp tiền tệ tôi quên chưa mở đối với các tiền tệ của chúng ta nhé cặp Uzi thì chúng ta không giao dịch lâu rồi cặp U gạc tuần qua chúng ta kỳ vọng cặp U gạc là điều chỉnh xuống cái chen này để chúng ta mua lên nhưng cặp U gạc không điều chỉnh xuống và tiếp tục bứt phá đi lên Đấy. như vậy U gạc đang xuống tăng giá tuần tới có lẽ chúng ta sẽ canh cặp U gạc khi điều chỉnh chúng ta sẽ mua lên thôi đây chúng ta canh men theo cái chen này nhá à, đâu đó nếu trong tuần mà u cạc điều chỉnh về vùng tầm 1.2670 2680 đây là khu vực chúng ta mua lên nhé chúng ta dừng lỗ tôi 50 pip 2670 2680 hiện nay đang là 2770 nhé điều chỉnh tầm 100 pip thì chúng ta mua lên chúng ta dừng lỗ tôi 50 pip và chốt lời tầm 200 pip EU EU tuần qua chúng ta kỳ vọng phục hồi kỹ thuật lên để chúng ta bán nhưng không phục hồi lên được tuần tới thì chúng ta cũng kỳ vọng EU test lại M200 để chúng ta bán thôi không kỳ vọng nhiều đây EU hiện nay đang 1.172 1.17260 chúng ta sẽ kỳ vọng EU phục hồi trở lại test lại khu vực này 1.1783 tức là đâu đó nó vào khoảng 726 7 830 khoảng 100 pip nhá. EU mà phục hồi trở lại 100 pip thì chúng ta bán chúng ta dừng lỗ tôi tầm 50 pip đứng EU ừ, còn chốt lời tầm 150 pip AU cũng vậy thôi AU tuần tới có lẽ hơi khó phục hồi đấy với chat như này ừ, tất nhiên chúng ta vẫn đón thôi nếu phục hồi chúng ta bán không thôi nhá AU hiện nay đang là 1.7265 nếu AU phục hồi trở lại vùng 1.7320 nhá tức là phục hồi trở lại tầm 55 à, pip thì chúng ta bán nhá không thôi GU cũng vậy thôi GU thì tuần trước chúng ta khớp và tuần qua chúng ta chốt lời rất là mỹ mãn rồi không có gì phải bất ngờ cả với GU việc chúng ta khớp rồi thì chúng ta chốt lời rồi 300 pip rồi ngồi yên thôi tạm thời tuần tới có lẽ là GU chúng ta canh phục hồi kỹ thuật trở lại chúng ta bán còn nếu xuống luôn thì thôi Đấy, nếu phục hồi kỹ thuật trở lại vùng 1.3840 thì chúng ta bán nhá. Quanh 3840 3850. Chúng ta dừng lỗ trên cái đỉnh hôm trước nhá, 1.3910. Còn chốt lời chúng ta hướng về vùng giá 1.3600. GG. GG thì có lẽ là tuần tới chúng ta thôi, không cánh bán nữa. Đối với các cặp uh, tiền tệ thì chúng ta giao dịch một số cặp chính thôi tôi nghĩ cậu vàng xu hướng đang gió nét chúng ta nên tập trung vào cậu vàng nó sẽ an toàn hơn đối với chỉ số chứng khoán Mỹ thì tuần qua chỉ số chứng khoán Mỹ đã là tuần thứ ba liên tiếp giảm giá rồi à, điều này à, là một ờ, cái tín hiệu khá xấu đấy bởi vì trước đó thì để có 3 tuần giảm liên tiếp thì thị trường chứng khoán Mỹ là từ tháng 10 cơ đó, từ tháng 10 2020 cơ trong vòng gần một năm nay chưa có đợt nào 3 tuần giảm liên tiếp cả. Do vậy đợt này chỉ số chứng khoán Mỹ có tín hiệu xấu. Tuy nhiên hiện nay chỉ số chứng khoán Dow Jones vẫn đang đi trong cái ờ, kênh giá này được hỗ trợ bởi cái kênh giá này và khi nào chỉ số rời khỏi kênh giá này nó mới chính thức bước vào giai đoạn dư mạnh. Do vậy tuần tới chỉ số Dow Jones sẽ tiếp tục hướng đến vùng giá 338 nhá, sẽ hướng đến vùng giá 338 khi nào rơi khỏi vùng giá này thì chỉ số Dow Jones sẽ chính thức rơi mạnh còn hiện nay thì chỉ số vẫn đang ờ, đứng ở 34.6 cũng xuống nhưng mà chưa xuống mạnh lắm nhưng các chỉ báo kỹ thuật thì đang cho tín hiệu khá xấu chỉ MACD đã cắt được tín hiệu và xuống dưới không rồi đang có xu hướng mở rộng do vậy đà xuống nhiều khả năng sẽ được mở rộng đấy RSI cũng ờ, đứng ở chỉ số 41 đứng ở chỉ số yếu nên nó cũng sẽ cho tín hiệu xấu nói chung là chỉ số này xấu Đấy, chỉ số Dow Jones xấu và chúng ta xu hướng là canh bán thôi chúng ta xấu chúng ta canh bán thôi các bạn cứ canh đỉnh cái tuần trước đó à, dưới 35.000 chúng ta bán dừng lỗ thì trên 352 nếu đánh ngắn còn đâu đánh dài thì rõ ràng là tín hiệu bán thì tôi đã nhắc từ hai tuần trước rồi thì chúng ta cứ bán thôi trên chắc tuần cũng vậy chỉ số ờ, MACD đã cắt được tín hiệu đi xuống và đang có xu hướng là ngày càng ờ, lao dốc mạnh do vậy tín hiệu nó cũng là khá xấu thôi không không có gì cả đối với ờ, dầu thì tuần qua chúng ta dừng lỗ mất bán dầu chúng ta bán quanh 71 giá dầu không đi xuống giá dầu lại quay lên 725 không sao cả có lẽ bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi khi giá dầu đã vượt qua mốc 70 71 này thì nó sẽ hướng đến vùng 7 74 75 thôi nếu giá dầu lên trở lại khu này đo nó sẽ hướng đến mô hình hai đỉnh thì chúng ta có thể canh bán không chúng ta tạm thời đứng ngoài xem một phiên được chờ một tuần được chờ có thêm tín hiệu đối với chỉ số chứng khoán Việt Nam thì ờ, phiên cuối tuần với việc VN Index đã vượt 350 ờ, Đấy. trong tuần có rất nhiều phiên trước đó là đóng cửa dưới 347 việc đóng cửa trên 350 nó mở ra tín hiệu tăng thôi VN-Index tuần tới sẽ tiếp tục hướng đến vùng giá 375-380. Đây là khu vực uh, ờ, VN-Index hướng tới tuần tới. Và chúng ta chờ đợi xem thị trường sẽ tăng như thế nào. Test khu vực 380 như nào. Bây giờ chúng ta sẽ không có tín hiệu mua bán rõ ràng đâu. Đó. Quý vị phải dựa vào cái cổ phiếu mình theo dõi xem có tín hiệu mua bán không. Chứ chỉ số thì nó đang ra giai đoạn sideways đây theo cá nhân tôi đánh giá nó là sideways sideways down không phải sideways up nhé ra đang sideways để tìm điểm bẻ gãy thôi đối với ờ, tiền điện tử thì hiện nay BTC đang đi trong cái ờ, biên ở cái khung 47 49 ờ, cái biên này đang đi khá là lâu nhiều phiên rồi và khi nào BTC bứt khỏi một trong hai cái chiều này thì nó sẽ hướng đến một xu hướng mới. Nếu BTC vượt 49.000 nó sẽ hướng đến khu vực 53.000. Trường hợp phá 47 thì nó sẽ hướng về vùng giá 43. Do vậy chúng ta chờ khi đóng cửa hẳn đến H4 vượt một trong hai cái biên này thì chúng ta giao dịch nhé. Còn không thì thôi. Đó là toàn bộ cái ờ, nhận định cái xu hướng tuần tới. Chúc quý đầu tư có một tuần ờ, giao dịch thành công.